Xin chào anh em à, clip này tôi xin uh, chia sẻ với anh em một số cái vấn đề xoay quanh cái máy phân âm hồ tài xỉu đấy thì có rất nhiều anh em liên hệ với quân nhờ quân tư vấn đấy về cái máy phân âm hồ tài xỉu đấy thì anh em cố gắng theo dõi hết cái clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em để em hiểu rõ hơn cái bản chất của nó đấy và hướng dẫn anh em cách anh em ờ, đi mua anh em thử đồ như nào để anh em có một cái sản phẩm tốt nhất hiệu quả nhất anh em nhé thì à, như em biết rồi đối với mỗi hột tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa này nó sẽ tạo ra 6 cái âm thanh khác nhau anh em nhé đấy đấy thì là với cái máy phân âm hột tài xỉu của mình đấy nó được lập trình sẵn âm thanh của 6 mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục của rất nhiều loại hột tài xỉu rồi thì khi mà nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra đấy đấy nó sẽ nghe được âm thanh cuối cùng anh em nhé đấy là nó sẽ phân tích và nó sẽ báo dung cho em biết được tài xỉu anh em nhé thì anh em biết rồi cái máy phân âm một tài xỉu này thì nó có xuất xứ từ Thái Lan đấy từ từ Thái Lan anh em nhé sau đó du nhập sang Việt Nam thì ở Việt Nam mình đấy thì anh em có thể chế ra à, cái điện thoại hay là cái giờ mót nhỏ hay bất cứ cái nào theo nhu cầu của anh em đấy thì đối với cái máy phân âm một tài xỉu thế hệ trước thì nó là sẽ báo mặt cho anh em nó báo mặt nhất lục nhị ngũ tam tứ thì đối với cái máy báo mặt đấy thì nó có hạn chế rất là nhiều thì như em biết rồi đối với cái máy phân âm hột tài xỉu đấy bản chất của nó là nghe âm thanh của hột rơi xuống đĩa đấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa anh em nhé để nó phân âm và nó báo dung cho em biết thì đối với cái máy báo mặt đấy đấy nó chắc chắn là nó sẽ có sai số sai số ở đâu sai số là ở về bản thân máy đấy là nó chuẩn xác chỉ được 80 phần trăm thôi và khẳng định với em không có một cái máy nào được chuẩn xác 100 phần trăm em nhé đấy nó sai số là 20 phần trăm cộng với cái việc nào đó báo mặt giả sử như nó báo cho anh biết là có mặt uh, lục anh em đánh lục đánh tài đúng không đánh 611 612 613 622 thì anh em bị uh, ờ, 15 phần trăm phản hoặc là nhất em đánh nhất xỉu thì nó ra là nhất lục lục đấy em hiểu không đấy nó sẽ sai 15 phần trăm đấy cho nên là nó đạt cái độ hiệu quả không cao thì đối với cái máy phân âm thế hệ mới này còn mới nhất của năm 2020 này đây nó được cải tiến hơn rất là nhiều anh em nhé đấy nó sẽ báo tài xỉu cho anh em nhưng nó vẫn có độ sai số sai số là 20 phần trăm tức là 10 chén là chắc chắn anh em sẽ được 7 8 chén khẳng định với anh em không có một cái máy nào chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé thì à, đối với cái máy phân âm thế hệ mới này nó được chống mọi tiếng ồn Đấy, giúp anh em vào sân chơi thì à, có ổn anh em đều có thể chơi được anh em nhé nên em cứ yên tâm thôi đấy rất là hiệu quả thì với cái máy phân âm này nó rất phù hợp cho anh em làm tay quăng anh em đến sân chơi của người ta đấy anh em không luồn được bất cứ gì vào đấy, nắp địa quân hột của người ta hay em cũng không chạm tay hột đấy nó rất là phù hợp nhá thì anh em lưu ý tôi đấy anh em nên đánh đều tay đấy vì nó có sai số 20 phần trăm 10 chén anh em chuẩn xác 8 chén cho nên anh em cứ đánh đều tay là anh em có thể giành chiến thắng thì ờ, với cái máy phân âm này nó rất là nhỏ gọn đây nó rung thì rất là êm nên anh cứ yên tâm thôi anh em cứ để trong người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó anh em lưu ý tôi nhé anh em muốn sử dụng được cái máy phân âm này nó hiệu quả cao nhất thì anh em nên để trong người anh em có thể là đứng hoặc ngồi tùy ý anh em em à, nhưng cái khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé Đấy, anh em có thể là hai mét nhưng mà khi 2 mét đấy thì là em có ừ, là nó không đạt cái hiệu quả ấy vì bản thân máy của mình ấy là máy nghe âm thanh để phân tích cho nên là cái phạm vi một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất thì chúng tôi kiểm chứng rất là nhiều rồi đấy cứ tai anh em nghe được là máy nghe được đấy còn ồn lớn quá áp mất cái âm thanh của hột thì là không có một cái thiết bị nào không có một cái máy phân âm nào nó có thể nghe được và nó phân âm anh em nhé em lưu ý cho tôi thì à, quay lại cái vấn đề là anh em à, à, đi mua đấy, anh em thử đồ như nào để anh em có một cái sản phẩm hiệu quả nhất đấy vì em biết rồi bây giờ hàng thì trôi nổi rất là nhiều hàng kém chất lượng có đấy, chất lượng cao cũng có cho nên là anh em đi mua đồ anh em cũng lên thử đồ để cho anh em có một cái sản phẩm tốt nhất thì anh em đi đến cơ sở anh em mang nắp điện quân hột của anh em tới đấy về hột thì anh em có thể là mang bất cứ loại hột nào cũng được hột trọ hay hột bo cắt âm phá tiếng đều được vì bản thân ý, cái máy phân âm hột tài xỉu này nó có thể nghe và phân âm được tất cả các loại hột tài xỉu anh em nhé nên em yên tâm thôi hột 11 12 13 14 cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em ạ đấy và nắp thì anh em nên quấn băng keo vào cho tôi thì không có một cái thiết bị nào có thể soi xuyên được anh em nhé Đấy, em quấn băng keo vào Đấy, và em lưu ý tôi này em không cho một ai chạm tay vào hột của anh em nhé thì em biết rồi Đấy, hiện nay nó cũng có những cái sản phẩm Đấy, cái thuốc cảm ứng báo dung em đi chơi đấy em chỉ cần chạm tay vào hột Đấy, là nó sẽ kết nối và nó báo dung cho em biết cho nên là anh em không cho bất cứ ai chạm tay hột Đấy, anh em cầm anh em tự tay anh em nắp Đấy, để anh em kiểm chứng đấy, đồ của anh em anh em em tự tay anh lắp đấy, là ok và anh em có thể là tạo thêm những cái tiếng ồn để kiểm chứng xem máy của mình có chống mọi tiếng ồn không anh em nhé đấy thì anh em nào cần tư vấn sâu hơn thì một là em có thể là đến nhà tôi hai là em có liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0986 506 000 tôi sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em truy cập vào cái kênh youtube tài xỉu công tang này Đấy, kênh này của tôi đấy thì là sẽ tư vấn rất nhiều những cái kỹ năng nghe và lắc của tài xỉu hay là những cái đồ chơi công chuyện hiệu quả nhất bây giờ đấy, em cứ vào đấy em tìm hiểu đấy, cần tư vấn thêm anh em liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy em lưu ý tôi nhé đối với cái máy phân âm một tài xỉu đấy nó có độ chuẩn xác là 80 phần trăm 10 chén anh em sẽ được 7 8 chén chứ không có tuyệt đối anh em nhé và cách tách thử đồ đấy tôi cũng chia sẻ anh em phải lưu ý cho tôi đấy, em cần tư vấn thì liên hệ với tôi đấy, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video